Video này trình bày quy trình làm việc được đề xuất bởi Graphisoft Teamwork. Sự khác nhau giữa Graphisoft BIM Server và BIM Cloud sẽ được giải thích ở đây. Graphisoft đã phát triển giải pháp trong ngành công nghiệp IEC trong hơn 30 năm. Tầm nhìn là cung cấp giải pháp tích hợp chặt chẽ giữa ba thành phần cốt lõi trong hệ sinh thái các giải pháp. Giải pháp BIM Authoring, BIM Data Management và BIM Data Access các giải pháp BIM cho phép các nhóm làm việc cùng nhau trên cùng một dự án từ các địa điểm khác nhau. Đoàn Vietsoft đã phát triển giải pháp Teamwork từ năm 1997. Khi công nghệ IT được cải thiện, rất nhiều công ty IC đã đạt đến giới hạn và quy trình làm việc về thiết kế. Graphisoft công bố BIM Server vào năm 2009 sử dụng công nghệ Delta Server Technology để cung cấp cho các nhóm thiết kế một mức độ truy cập chưa từng thấy, tốc độ, sự linh hoạt để quản lý các dự án pin. Graphisoft đã đáp ứng nhu cầu của ngành về việc phát hành pin Cloud năm 2014. Pin Cloud thêm khả năng mở rộng và tích hợp pin server, đảm bảo các giải pháp doanh nghiệp cho các văn phòng, quốc tế và các dự án toàn cầu với tất cả các quy mô BIM hoạt động hoàn hảo cả với các quy mô nhỏ hơn với các dự án chỉ trong nội bộ của công ty. Tuy nhiên, đó làm việc trong môi trường BIM của công ty yêu cầu một giải pháp cho, cho phép các nhóm lớn hơn làm việc trên cùng một dự án cùng một lúc và cung cấp nhanh chóng, ổn định và an toàn ờ, đến các dự án từ các địa điểm khác nhau, thậm chí là từ các châu lục khác nhau. Các giải pháp khác yêu cầu toàn bộ dự án phải được đồng bộ với một máy chủ bên ngoài và cũng tức tập tin năng lên cần nhiều thời gian hơn để đồng bộ. Cả Graphisoft Beam Server và Cloud đều chạy trên công nghệ Beam. Server Delta cung cấp giải pháp có thể mở rộng cho các nhóm và dự án ở mọi quy mô. Chỉ các thông tin của phần tử thay đổi mới được gửi đến máy chủ. Ví dụ, nếu bạn tạo một bức tường với kích thước mới, chỉ cần gửi các thay đổi. Rõ ràng, một phần dữ liệu chứa trong toàn bộ dự án mới cần phải gửi đi. Graphisoft Beam Server là một phần của Archicad được thiết kế cho các kiến trúc sư và nó không cần các chuyên gia công nghệ thông tin. Nim Server cung cấp một nền tảng công nghệ thời gian thực mạnh mẽ và linh hoạt, hoạt động trong bất kỳ thiết lập, văn phòng, tiêu chuẩn nào thông qua bất kỳ một mạng máy tính tiêu chuẩn nào và nó được cung cấp miễn phí. Beam Server là một gói quản lý đơn giản thành phần của mô hình. Người dùng không thể nhìn thấy chúng một cách riêng biệt trình cài đặt sẽ tự cài đặt chúng và phía sau Archicad có thể cài đặt trên các máy Windows và Macintosh sẽ quyết định tất cả các máy cài Archicad sẽ làm việc trên một bản sao của một dự án BIM do đó nó được khuyến cáo phải cài đặt trên các máy tính để bàn hoặc máy tính sách tay với một lượng RAM đầy đủ BIM Server và BIM Server Manager được cài đặt trên các máy khác đây có thể là máy tính chủ hoặc một máy tính bất kỳ tôi khuyên bạn nên cài đặt Win Server trên một máy tính chuyên dụng ở đây cũng vậy với hệ điều hành Windows hoặc Macintosh 64 bit bộ nhớ RAM phải đủ để có thể chạy được hai kép. Win Server Manager là một phần cài đặt Win Server và được sử dụng để xác định người dùng và vai trò của họ trong môi trường làm việc theo nhóm, xác định họ là kiến trúc sư, kỹ sư hay là khách hàng họ được phép thao tác gì trên mô hình BIM. Quyền này có thể khác nhau, Create Project và Create and Modify Attribute đến View Only. Điều đó có nghĩa là có những cán bộ chỉ có thể mở dự án BIM vào xem nó, nhưng có thể thay đổi bất kỳ cái gì ở bên trong mô hình BIM. BIM Graphisoft Cloud là một nền tảng tác BIM tuyệt vời.